rất thương cười giờ đêm đêm làm thương rồi trong trái tim là những chơi vơi tình đời làm ước đó đâu có thường đi thật chẳng thương buồn lần theo mình đã ném vào giấc mơ không thật những thứ yêu lòng cứ đã dần dần vì ai vì ai vì giờ em khóc chuyện tình mình chẳng là gì khi nắng xuân sang đâu em vào giấc mơ không thật nhưng tiếng yêu là mất mơ Thank you.